Lô lô lô, ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khải em ơi Và ngày hôm nay thì uh, Khải sẽ mua một cái nón xéo dân Với giá 5 kim khá là hợp lý em ơi, cho đường môn quá hợp lý luôn Rồi, thời gian chậm thông pháp, phòng thủ lý 23, quá pin Anh em ơi Tại uh, à, với những cái món đồ như thế này á, thì thực sự là rất là người uh, kén người đợi xa Tại vì phải ít nhất phải đủ set hiệp cốt Hoặc đủ set uh, <clears throat> ăn ban thì mới sai được nè Thì hiện tại Khải cũng đã đủ set hiệp cốt rồi Thì uh, mình mua set hiệp cốt thì uh, anh em trong bang như là anh mở ra chung là set này tầm gần 3 triệu nè đó nói chung cũng ok rồi giờ sẽ hiệp cốt mát như nè mọi người khai sẽ ờ, nghiên cứu phải lên đồ cho anh em xem lên đảo cho anh em xem nha sẽ hiệp cốt mát đây rồi 40 24 rồi được ngọc bội hai phần trăm nữa là 5 phần trăm là mát nè hôm nay cũng tương đối ổn sân bên và ba cái tất cả rồi áo phục phục hồi 50 rồi ok từ khi mua được cái um, cái nón thì bây giờ Khải sẽ lên đảo phải coi thằng mang đồ như thế nào đây anh em đợi một chút nha rồi ok lên đảo thôi em ơi đây em ơi à, trước thì Khải mua đôi giày này hai kim à, tóc kháng họ cho 40 cũng được hợp lý nè ok lên đảo em ơi thì hai món này vô gái uh, cho nó ok nè Đều. Um, ờ, hôm trước là Khải định mang cái um, cái nón chống 40 nữa đỡ đừng đạt 80 chón 80 chậm nhưng mà mang cái nón chó muốn mưa thì lại không có hồn thú nè nên là tầm này à, vẫn giữ đai lưng đi đai lưng này cũng tương đối đẹp nữa nè bỏ đai lưng đi uổng quá nên là thôi mang giày và đai lưng hợp lý nè rồi à, nón sẽ đi à, hướng à, hướng ở đôi giày nón sẽ đi hướng thủ lý như nón vừa mua khá đẹp nè Đấy. rồi bây giờ nón uh, mang cái nón này vô thì à, làm chậm được châm chấm làm chậm kèm với cái mi thì lên được châm hai đó cái nón này nó nó có 20 ờ, làm chậm thôi nè Đó. cũng được thôi thay đôi giày vô ừ, ok ừ. thay đôi giày này vào thì tốc độ nó chạy chậm đi mất một tóc nữa nè khá là đáng tiếc ở đôi giày tóc có 20 ờ, tóc có 28 thôi à, nè này 30 đẹp nha hơi tiếc ở đôi giày ừ. <clears throat> rồi thay cái nón này vô hợp lý không nè được 8 thêm thằng pháp nữa 150 chậm ừ. 150 chậm rồi 70 à, chón hợp lý không mà tính ra đôi giày hơi chậm hơi tiếc này mà chỉ tiếc đôi giày đôi giày mà tóc 30 được nè tóc 28 mít đến 2 phần trăm tóc thêm một à, thêm 2 phần trăm nữa thì à, tóc độ chạy chỗ này sẽ nhảy lên được 23 nó sẽ đẹp hơn đó, đôi giày trước thì 23 giày trước thì tóc 35 lận nên là được một móc nữa là 23 bên này giày vô còn 20 à được 22 ok được hai điểm là điểm rồi <clears throat> vừa rồi khải nhận à, cái con à, con à, đại bàng này tăng kháng cảm một hiện tại hết trang sức nè có trang sức thì tất cả dần kháng sẽ lên 5% nữa nè và dần kháng sẽ lên tương đối 4 ít 4 ít 4 ít tất cả 4 ít <clears throat> đang mang xét hiệu cốt này nè 40 mát này áo 50 mát này đây là áo luôn đó 10 mát này rồi nhận mát này ngọc bội tương đối tầm trung nhẫn 540 tay 140 nón thủ làm chậm thông pháp đai à, kháng họ chón sinh khí sinh lực lực và đôi giày cũng vậy nói chung là tương đối nè rồi đã tăng đêm đam lên cho anh em coi trước là tăng uh, 570 mấy luôn 575 <coughs> này là năm nhiêu à, 6 ngàn lên 580 580 được tay 4700 201 đấu được 3k này ok nè <clears throat> Tao bây giờ tầm này đợi lên 110 nè Ở server này thì 110 sẽ có skin 120 nè Nút vào là mình sẽ lướt lướt nữa là ok luôn nè Lướt lướt nữa là ok luôn Rồi này thiếu kháng cảnh năm ở ờ, cái trang sức này nè tiếng thầu là thêm thêm năm phần trăm nữa ok này kháng cảnh năm này kháng cảnh năm này đó rồi nếu có phi phong nữa thì kháng cảnh 10 nữa là trâu nữa À, ok anh em xem video ờ, lần này thì ờ, sự theo dõi lần này thì đừng quên để lại cho đường môn Duy Khải một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi và kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ và đừng quên cho Khải nút đăng ký cũng như là ủng hộ một subscribe ủng hộ cho anh em và Khả sẽ hay ra những clip ờ, lên đảo như là mua đồ gì đó hot hot ờ, trang bị cho đường môn Khả sẽ lên đồ cho anh em xem đó. Cảm ơn em rất nhiều nha Kính chúc anh em vui vẻ Bye bye